Bài nguyện số 3 Hỡi đứng sáng tạo thiên liêng Cha, mẹ, con đồng nhất thể Nếu tôi, gia đình của tôi, thân quyến của tôi Và tổ tiên của tôi Đã làm phiền lòng người, gia đình của người Thân quyến của người Và tổ tiên của người trong tư tưởng lời nói hành vi và hành động từ lúc khởi thủy của tạo hóa đến nay chúng tôi xin người hãy tha thứ xin hãy gọt rửa thanh lọc giải thoát và đoạn tuyệt mọi ký ức trở ngại năng lượng độ rung tiêu cực và chuyển hóa tất cả những năng lượng không mong muốn này thành ánh sáng thanh tịnh. Xin toại như nguyện. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. khởi đứng sáng tạo thiên liêng Cha, mẹ, con đồng nhất thể Nếu tôi, gia đình của tôi, thân quyến của tôi và tổ tiên của tôi đã làm phiền lòng người, gia đình của người, thân quyến của người và tổ tiên của người trong tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động từ lúc khởi thủy của tạo hóa đến nay chúng tôi xin người hãy tha thứ xin hãy gọt rửa thanh lọc giải thoát và đoạn tuyệt mọi ký ức trở ngại năng lượng độ rung tiêu cực và chuyển hóa tất cả những năng lượng không mong muốn này thành ánh sáng thanh tịnh xin toại như nguyện tôi cảm ơn bạn tôi yêu thương bạn tôi xin lỗi bạn làm ơn hãy tha lỗi cho tôi hỡi đứng sáng tạo thiên liêng cha mẹ con đồng nhất thể Nếu tôi, gia đình của tôi, thân quyến của tôi và tổ tiên của tôi đã làm phiền lòng người, gia đình của người, thân quyến của người và tổ tiên của người trong tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động từ lúc khởi thủy của tạo hóa đến nay chúng tôi xin người hãy tha thứ xin hãy gọt rửa thanh lọc giải thoát và đoạn tuyệt mọi ký ức trở ngại năng lượng độ rung tiêu cực và chuyển hóa tất cả những năng lượng không mong muốn này thành ánh sáng thanh tịnh xin toại như nguyện tôi cảm ơn bạn Tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Hỡi đứng sáng tạo thiên liêng, cha, mẹ, con đồng nhất thể. Nếu tôi, gia đình của tôi, thân quyến của tôi và tổ tiên của tôi đã làm phiền lòng người, gia đình của người, thân quyến của người và tổ tiên của người trong tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động. Từ lúc khởi thủy của tạo hóa đến nay, chúng tôi xin người hãy tha thứ, xin hãy gọt rửa, thanh lọc giải thoát và đoạn tuyệt mọi ký ức, trở ngại, năng lượng, độ rung tiêu cực và chuyển hóa tất cả những năng lượng không mong muốn này thành ánh sáng thanh tịnh. Xin toại như nguyện. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn làm ơn hãy tha lỗi cho tôi hỡi đứng sáng tạo thiên liêng cha mẹ con đồng nhất thể nếu tôi gia đình của tôi thân quyến của tôi và tổ tiên của tôi đã làm phiền lòng người, gia đình của người, thân quyến của người và tổ tiên của người trong tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động. Từ lúc khởi thủy của tạo hóa đến nay, chúng tôi xin người hãy tha thứ, xin hãy gọt rửa, thanh lọc, giải thoát và đoạn tuyệt mọi ký ức, trở ngại, năng lượng, độ rung tiêu cực và chuyển hóa tất cả những năng lượng không mong muốn này thành ánh sáng thanh tịnh. Xin toại như nguyện. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. khởi đứng sáng tạo thiên liêng Cha, mẹ, con đồng nhất thể Nếu tôi, gia đình của tôi, thân quyến của tôi Và tổ tiên của tôi đã làm phiền lòng người Gia đình của người, thân quyến của người Và tổ tiên của người Trong tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động. Từ lúc khởi thủy của tạo hóa đến nay, chúng tôi xin người hãy tha thứ, xin hãy gọt rửa, thanh lọc, giải thoát và đoạn tuyệt mọi ký ức, trở ngại, năng lượng, độ rung tiêu cực và chuyển hóa tất cả những năng lượng không mong muốn này thành ánh sáng thanh tịnh xin toại như nguyện Tôi cảm ơn bạn Tôi yêu thương bạn Tôi xin lỗi bạn Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi Hỡi đứng sáng tạo thiên liêng Cha, mẹ, con đồng nhất thể. Nếu tôi, gia đình của tôi, thân quyến của tôi và tổ tiên của tôi đã làm phiền lòng người, gia đình của người, thân quyến của người và tổ tiên của người trong tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động từ lúc khởi thủy của tạo hóa đến nay chúng tôi xin người hãy tha thứ xin hãy gọt rửa thanh lọc giải thoát và đoạn tuyệt mọi ký ức trở ngại năng lượng độ rung tiêu cực và chuyển hóa tất cả những năng lượng không mong muốn này thành ánh sáng thanh tịnh xin toại như nguyện tôi cảm ơn bạn Tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Hỡi đứng sáng tạo thiên liêng, cha, mẹ, con đồng nhất thể. Nếu tôi, gia đình của tôi, thân quyến của tôi và tổ tiên của tôi đã làm phiền lòng người, gia đình của người, thân quyến của người và tổ tiên của người trong tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động. Từ lúc khởi thủy của tạo hóa đến nay, chúng tôi xin người hãy tha thứ, xin hãy gọt rửa, thanh lọc giải thoát và đoạn tuyệt mọi ký ức, trở ngại, năng lượng, độ rung tiêu cực và chuyển hóa tất cả những năng lượng không mong muốn này thành ánh sáng thanh tịnh. Xin toại như nguyện. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. Hỡi đứng sáng tạo thiên liêng, cha, mẹ, con đồng nhất thể. Nếu tôi, gia đình của tôi, thân quyến của tôi và tổ tiên của tôi đã làm phiền lòng người, gia đình của người, thân quyến của người và tổ tiên của người trong tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động. Từ lúc khởi thủy của tạo hóa đến nay, chúng tôi xin người hãy tha thứ, xin hãy gọt rửa, thanh lọc, giải thoát và đoạn tuyệt mọi ký ức, trở ngại, năng lượng, độ rung tiêu cực và chuyển hóa tất cả những năng lượng không mong muốn này thành ánh sáng thanh tịnh. Xin tọa như nguyện. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi.